thằng Việt Kiều kia về à, cua nhỏ gái miền Tây mà nhỏ này còn còn zin bây giờ zin nè miếng đất đi đất nhiều tỷ hai mua miếng đất cho nhỏ đứng tên luôn phập phọt bấy bá rồi đó thằng này trở quẻ đội được miếng đất luôn kiến thức bất động sản kinh nghiệm thực tiễn mưu mô lừa đảo Zimmer làm giàu Kiến xây Việt Nam Duy Nguyễn THOL BBT Building à, Chào mừng các em đến với chương trình Làm giàu từ bất động sản Thì hôm nay em đi vô cái câu chuyện của cuộc đời ạ à. Đó là tại sao các em thấy một cái bvt Building bình quận 7 Nó hoành tráng Được xây dựng cả tiền đất lẫn tiền xây và tiền hoàn thiện hàng triệu đô la wow. anh dùng chữ hàng triệu đô la ở đây là nhiều triệu mà bao nhiêu triệu thì không nói được <laughs> hiểu không bật mí vậy thôi thì cái vấn đề đặt ra là tụi em hỏi tại sao anh Duy Nguyễn không mua luôn cái quán dịch lộn kế bên Tại sao anh Duy Nguyễn không mua luôn quán dịch lộn kế bên để cho cái tòa nhà anh trở nên đẹp hơn Vĩ đại hơn, hoành tráng hơn <laughs> Đó, thì hôm nay anh sẽ đi trả lời câu hỏi này yes trong đó có cái chủ quan và có cái khách quan cái chủ quan á là tụi em có thể hiểu rằng anh không có tiền cái đó cũng là chủ quan tại vì bản thân anh thấy anh nói anh không có tiền còn cái chủ quan thứ hai là anh không muốn mua vậy thì đi, đi vô lý do đầu tiên là anh không có tiền và anh không muốn mua cái này nó tuy hai mà một tuy một mà hai thì bây giờ anh anh đã cái cái đó anh sẽ ờ, công bố cho em ờ, một cái gọi là cái ờ, cái diện tích dài và rộng á tòa nhà của anh là ngang 12 dài 35 rồi em hỏi sao ở ờ, Sài Gòn mà anh Duy Nguyễn kiếm được miếng đất đẹp dưới trời Mặt tiền đó anh Cái đó ủa chứ mặt hẻm mua chi trời yes. Tại vì cái đầu óc của anh là anh sinh ra Việt Nam mà cái đầu của anh nằm ở phương Tây á em <laughs> Không có khái niệm hẻm Không có khái niệm hẻm nha Đó Thì bây giờ đất làm ăn thì phải mua đất mặt tiền đó chuyện chắc chắn rồi có tiền thì mua có tiền nhịn Cái đó là quan điểm của anh, đó là quan điểm triết lý của anh Vậy thì á, một cái miếng đất chiều dài là 12 rồi kiếm cái miếng hồng vịt lộn kế bên chắc được uh, à, 4 mét trừ thêm cái hẻm nhỏ nữa trừ thêm cái hẻm nhỏ cái hẻm nhỏ là của cái nhà vịt lộn đó chứ không phải của nhà nước nha mấy em cái hẻm nhỏ xíu để cho cái xe chạy vô thôi thì đang đang nói cái chủ quan nha đang nói cái chủ quan thì bây giờ anh nói lý do anh, không có tiền đúng không anh không có tiền tại sao nói câu đó thì có phải là cái diện tích cái miếng đất đó so với cái diện tích miếng đất của anh nó chiếm một phần một phần nếu mà anh mua luôn cái hẻm chiếm 1 phần 3 Đúng không? Yes. Miếng đất chiếm 1 phần 3 không có nghĩa là số tiền chiếm 1 phần 3 ok Hiểu cái này không? Miếng đất chiếm 1 phần 3 nhưng số tiền có thể nó chiếm 2 phần 3 đó em Tại sao nó vậy? Đời Đúng không? Đời mà mấy em Đâu phải là cứ cái, cái rào cản nào như rào cản nào Đâu phải rào cản nào phải luồn bước trời biển rộng trời cao Xong rồi bắt trớn nhảy phóc qua như ông thầy <laughs> Đúng không? Vậy thì cái rào cản này á Trong cái lúc đó ai cần mua và ai cần bán theo cái logic bình thường thôi em tôi em sẽ suy nghĩ đâu tôi mua luôn miếng nhỏ kế bên cái đó là suy nghĩ của tụi em nhưng mà chủ miếng nhỏ suy nghĩ sao mày đang cần mua đúng không đang cần mua đúng không lên tiền đi <laughs> lên tiền đi con trai đó là cái logic bình thường thôi bà không trách được chủ bên kia động đục nước béo cò mà đặt là bạn bạn cũng làm vậy thôi đúng không nhưng mà tôi không làm vậy chút xíu tôi sẽ nói lý do tại tại sao tôi không làm vậy thậm chí tôi bán rẻ nữa đó là lý do các bạn hiểu không ok rồi cái lý do chủ quan nữa bây giờ nếu mà tôi mua miếng đó chiều ngang mặt tiền tôi thành 16 yes. đúng chưa chiều ngang mặt tiền tôi thành 16 tôi bố trí sao đây đúng không tôi bố trí sao đây tại vì khi mà các bạn xem cái building á thì bạn phải tính ừ cầu thang bỏ chỗ nào toilet bỏ chỗ nào cửa sổ bỏ chỗ nào đúng không cái cầu thang á thì nó có chiều rộng chiều dài chứ không phải cầu thang muốn thiết kế xong được nó cái cầu thang chừng nhỏ vậy rồi mà, mà nó ô nhỏ xíu vậy rồi cái uh, diện tích sàn nó rộng quá nguyên bên đây thanh thang làm gì đúng không đúng không mà trong luật xây dựng đất càng rộng mật độ bỏ càng nhiều chứ không phải là đất càng rộng xây được hết đất đó, đó, đó, là vấn đề nữa vậy thì khi mà nó lên 16 rồi đó là bao nhiêu cái bài toán bạn bố trí nó tầm bậy hết bởi vậy xây nhà đẹp nhất là 10 tới 12 bởi vậy mua đất lửa chứ thằng nào 16 tao có mua đâu thậm chí hai chục hai chục cũng chả mua đúng không chả mua tại vì cái đó không phải là cái diện tích lý tưởng để anh duy xây dựng và cái đó cũng không phải cái diện tích lý tưởng để cho anh duy có thể xây làm phòng gym còn tụi nó mở thế giới di động gì đó kệ bà tụi nó đúng không nó mở thế giới di động con cái chồi con cái chồi ờ, ờ, ờ, lá chứ gì đâu ốp alu này nọ dựng mấy ton rồi xong đóng la phong tụi bay vô bay mua biết gì cái đó là cái khác cái đó là thích hợp cho ừ thế giới di động lẩu dê thì làm được còn gì xây mà nâng cái diện tích 16 đâm là nó dở đó đó là dở đó là hai cái lý do anh không mua nếu mà anh mua anh phải bỏ ra một lượng tiền lớn để anh mua đó và nếu mà mua thì được gì à mất gì được cái rộng hơn thôi đúng không chứ được cái là cái nhà mình nó sẽ đẹp hơn thôi nhưng mà mình mất một lượng tiền lớn và mình phải bố trí lại xây dựng này cho các kiểu nó khó khăn nữa không phải đơn giản đâu đất càng rộng xây càng mắc đúng không đất càng rộng xây càng mắc cái diện tích tôi cần đủ thôi diện tích tôi đâu cần dư bây giờ anh duy nhiều nhà rồi anh duy đâu cần ừ xây thêm phòng ngủ để bữa nào ngủ ngủ để làm cái gì dẫn bồ vô ngủ hả camera nó gây quay đùng kìa nguyên linh chỗ nào cũng camera kìa dẫn bồ vô ngủ ngày mai có clip nóng luôn nghe đố em clip nóng nào tung thằng lắp camera tung với ai tung đúng không bây giờ cái vụ cuốn văn mai hương cũng cần phải điều tra xa rộng gì á một kim lắp hai kim bồ hết chỉ tụi mày thôi chứ con chó không thể nào nó tung được đó đó là cái lý do của anh suy nghĩ lúc đầu quyết định không mua vậy thì anh bị thiệt hại cái gì thì đương nhiên lúc đó cái chỗ của nhà mình lên hình nó có bên này bên kia này nọ giống quận 12 tới quận 12 lên hình kế bên có chuồng heo chịu thôi chứ giờ sao giờ <laughs> đúng không nhắc tới quận 12 anh mới nói sau này quận 12 của anh dần hoạt động chủ đất kế bên kêu bán cho anh anh đi mua luôn đi đi mua luôn đi nói thôi không được rồi đúng người mà sai thời điểm là không chơi được yes đúng không đúng người mà sai thời điểm bây giờ có bán rẻ nửa giá cũng không mua anh nói thật anh không phải là dân kinh doanh bất động sản nó đừng có bắt kêu ở ừ, anh mua miếng này anh bán miếng kia không never đối quan điểm với anh làm giàu từ bất động sản là bình thường không đẳng cấp đập chết anh cũng suy nghĩ đó đúng không bất động sản là cái để chúng ta hiểu về cuộc sống để cái chúng ta hiểu về cuộc đời chứ còn anh duy nguyễn có ăn có học anh nguyễn thích làm bằng gì trí tuệ cơ thích làm gì tạo ra giá trị thật sự cho cuộc sống đó nên cái cái, cái, cái quan điểm của anh vậy là cái cái, cái miếng kế bên chắc chắn không mua rồi vậy mua để làm gì cái nhà tôi xây xong rồi tôi mua cái miếng kế bên tôi làm gì nữa hôm nay giờ đập cái vách qua xây hả <laughs> đúng không bạn nói ơi ờ, giờ kệ mẹ lỡ xây là gì đó đập cái vách qua thông qua xây hai cái cho nó bự rồi chừng nào tôi khai trương <laughs> tôi xây cái nhà hết năm rồi tôi đập cái vách kêu xây hết năm rồi chừng nào khai trương đúng không việc đó có cần hay không hết cần rồi lúc mà ngày xưa đó lúc mà chọn thằng thầu mà gọi là mới đào hầm á lúc đó bán thì lúc còn suy nghĩ đúng không các bạn lúc đó người ta bán cho mình á thì mình mới còn suy nghĩ chứ còn bây giờ xây xong rồi mọi chuyện đã gạo nấu thành cơm rồi bây giờ có cưới hay không cưới cũng phải chịu trách nhiệm thôi nên cái chuyện trong bất động sản nó rất là nhạy cảm ở cái nhà liền kề khi mà các bạn dính vô cái nhà liền kề bạn phải tính cho lẹ chứ bạn gặp hàng xóm nhà liền kề như tôi là cái như thôi xong phim rồi đó <laughs> nên nói ở một khía cạnh về kinh doanh thì chắc chắn cái quá dịch lộn nó sẽ thất bại về mặt tầm nhìn đó khẳng định với bạn luôn bây giờ diện tích chiều ngang 4 mét ở sài gòn chả làm được gì hết chả làm được gì hồi xưa thôi hồi mà thời mà có như uh, uh, nghèo á thì người ta chỉ nghĩ tới chuyện trước mắt ừ thôi giờ nhà hoạch 4 mét cho nó vừa tiền anh em dễ mua đúng không hợp lý không còn bây giờ quy hoạch 4 mét ai mua ba không mua nhà ở 4 mét đang chơi nhỏ đó uh ờ, 4 mét không làm ăn được cái gì cả bởi vậy bạn nào mua nhà 4 mét coi chừng cái đó mình chỉ qua ninh thôi nha chuyện làm ăn quan tâm mình không nói đó thà cố xíu nữa mua nhà 6 mét yes. tại trong xây dựng nhà 6 mét nó dễ xây hơn trong xây dựng nhà 6 mét nó đã tuyệt vời hơn sau này có xe vinfast trong xây chạy vô nó dễ dàng hơn còn bây giờ nhà 4 mét bạn mua xe vinfast bạn để ở đâu đúng không nhà phố nhà ống thì nhà nào như nhà nấy thôi à nhắc tới mới nhớ có mấy thằng đầu bò à mấy em What? nó vô nó chê gì anh trời gì thiết kế nhà dở mày ngon mà vô mày thiết kế đâu có nhà mặt phố nhà mặt phố thì nhà nhà nhà nào chạy trên nhà đấy mà nó chê nhà quận bảy thiết kế dở mấy em xong cái hỏi đưa hình nào nó chụp hình mấy cái biệt thự rẻ tiền mới đây á em nhà phải có sân vườn có xích đu rồi có con chó đằng trước nữa. mày có bị ngáo không con ủa anh tánh anh nóng lắm mấy em ơi anh vô anh comment luôn Ê, cái nhà mày mới nghèo á không có con khùng nào đi mua cái nhà mặt tiền mà làm kiểu như mày hết đúng không từ khi nó nằm trong khu dân cư khu gạch mới khu biệt thự gì đó thì buộc nó làm vậy thôi chứ giờ á mày mà chỉ cần bỏ tiền ra mày mua cái nhà mặt tiền ở đường số 7, số 6 nhanh nhưng mà làm cái đó tao chửi mày khùng mày làm cách đó chừng hai chục năm thì là đúng đúng không em làm hai chục năm đó là đúng nhưng mà bây giờ em làm cái đó là không bị khùng tại vì hai chục năm cái tầm nhìn người ta chưa tới người ta nhìn à khu này chỉ là à, bây giờ túc tắc mở biệt thự ra sống thôi giờ mình có xưởng ở đồng nai biên hòa đồng tháp gì không biết đúng không nhưng mà bây giờ ơ quá mơ rồi ngày xưa khu này nó yên tĩnh nó vắng bây giờ nó thành khu mua bán luôn rồi ồn ào ôi vậy mình ở biệt thự đó có đúng hay không nope. tại vì cái đất ở đây không phải là quy hoạch dành cho biệt thự mà nó hoạch dành cho nhà phố mà nhà phố thì được xây biệt thự nhưng biệt thự không được xây nhà phố đất nhà phố luôn đất mắc hơn giá trị bất động sản đất nhà phố mắc hơn đất biệt thự từ 25 tới 40 phần trăm đúng không nên các em mua đất mà giá rẻ thôi khỏi bàn anh ăn ra đời anh coi đất nhiều hơn anh con quẹt thứ thai nữa Đúng không đất mà hình vuông là một nè rẻ là hai nè biệt thự chắc nó nói về nhà phố nó khác cái biệt thự có mấy thằng nó chả hiểu ờ mày vẽ lên giấy đẹp vậy là mày xây cho tao coi coi không mấy thằng mấy thằng mà gọi là trẻ trâu mà chưa trải sự đời vậy mấy em nó nói dựng được đó dặn nó vài câu gãy lưng rồi à. đó thôi qua là vấn đề chính thì, thì bây giờ cái ví dụ như anh anh anh không phải là anh nói cái hộp vịt lộn hàng xóm anh anh chỉ mượn cái câu chuyện đó để giải thích tại sao anh không mua và cái thứ hai em nói về nhà liền kề bởi vì khi mà cái nhà liền kề nó nhạy cảm cực kỳ thời thế nó thay đổi nè khi nó mua đất thế còn mạnh hơn đúng không khi mà nó bán đất rồi á ủa nó, nó xây xong rồi đó là cái thế bạn chết rồi đó lúc đó chắc chắn là chết bạn bạn không tin tôi bạn thử đi tôi lấy đồng tiền mình ra thử lúc đó bán nửa giá còn vẫn không bán được nó thí dụ như cái miếng liền kề bằng mà nó bự á thì không nói đúng không cái miếng nó bị bự thì kệ mẹ mày xây nhiêu xây à còn cái miếng ví dụ như người ta đang 12 mét mình 4 mét đó, cái đó mình phải suy nghĩ chứ đúng không nhanh chân bán bà nó đi bán cho thằng kế bên bán cho nó 800 trăm giá thị trường luôn buộc bán cái đó bạn rơi vô thế buộc bán tại vì bạn không bán á thì sau này bạn làm được cái gì nhưng mà nhiều khi thằng thằng kế bên nó chưa coi video của anh Di á chém lên trăm mốt đi chút chỉ à chém lên trăm mốt <laughs> nhưng mà giờ mình chơi thế yếu trước điêu nó liền đi bán 90 80 bán liền đi nó xây xong rồi là không ai mua hết bạn ơi mua cũng chả để làm gì tôi nói rồi nhà 4 mét là cái gì thì bây giờ cái nhà 4 mét ở sài gòn này là thua rồi đó uh -oh. bạn mà đi vô mua nhà 4 mét là bạn cũng chả có tầm nhìn đâu thà ta mua cái nhà 6 mét mà nó ngắn một chút cũng được nữa cái nhà nó quan trọng mặt ngang chứ nhà nó quan trọng mặt dài bởi vì có mấy cái nhà ở đâu á không biết đất của ai mà vẽ hình cái nhà thì gớm nó dài thùng luôn như con đường vậy đó ổ ngang 4 mét dài sáu chục má xây bằng niềm tin nè à. vậy đó mấy em đất đó mới sao bán luôn á cái đất đó chỉ có nước hy vọng đổi đời mốt nó cắt lộ ra nó cắt lộ đầu này khúc đầu kia khúc xong trẻ nhà giữa thành hai nhà hai nhà mặt tiền cái bên đây cái mặt tiền bên đây quả mai sống được thôi chứ đất gì đâu mà mà mà mà mà bốn mét sáu chục mét trời ơi đó nên cái thế đất gì đó hơi khó nó hơi khó là nó nó sau này cái cái nhu cầu sử dụng cho miếng đất nó rất là thấp và thứ hai là không ai dám mua cả nó mua nó cũng ép mày chết rồi à. tại vì kế bên có nhà tao đụng bây giờ mày không bán thì tao đâu cần mua cho mày tao đi mua chỗ khác cái vậy mày làm gì đây quyết định xây nhà mày ở hả chỗ tao làm ăn không mình ở cũng không được các bạn ơi nó thật sự luôn bây giờ làm ăn không ở không khó ở lắm ồn ào này nọ kia đường bọng bụi bậm này nó cái kiểu phiền lắm nên chỉ mở shop nhỏ bán thôi nhưng mà shop nhỏ đâu cần mà nó nhỏ quá mở chiều dài nó vậy nữa thì nó khó khó người ta khó chọn lựa lắm tại vì người ta mua miếng đất đó về ta cũng không làm cái được cái gì hết á chỉ có thằng kế bên thôi cái miếng đất đó nó chỉ có giá trị với thằng kế bên thôi bởi vì thằng kế bên 50 50 gặp thằng mềm thì mình ăn hiếp mới được gặp thằng cứng là nó ăn hiếp được là mình đó như anh duy là cứng rồi đó còn ví dụ thằng kế bên đó nó tham nó muốn bự hơn xíu này nọ nâng giá lên dám nó mua đó chứ không phải giỡn đâu đó thực tế cũng có thôi cái đó là quan trọng tùy góc nhìn của từng người rồi cái điều tiếp theo anh muốn nói đây là gì đó là cái sự quy hoạch cái sự quy hoạch đô thị ở thành phố Hồ Chí Minh này thất bại thất bại nha nó sẽ tạo ra một viễn cảnh một cái nhà kế bên đó nó hoành tráng và đẹp đẽ nó kinh doanh đồ ngon lành xong cái nhà của mình nó nhỏ ọp ẹp đó ở không được mà kinh kinh doanh cũng không xong nó tạo ra một cái bức tranh nó tương phản mà chỉ có Việt Nam thôi chỉ có Việt Nam thôi và những nước những nước kém phát triển còn ví dụ như ở nước ngoài ở những nước phát triển đó ổ chuột thì vẫn có thôi chứ không có ổ chuột nhưng mà ổ chuột nó gom thành khu chứ còn cái ổ chuột của mình nằm tùm lum hết à đó, đường nào cũng có ổ chuột hết á nên nó sẽ nó sẽ tạo ra cái sự khập khiển nó tạo ra những cái đó là phố không ra phố mà nhà không ra nhà đó đó là một trong những vấn đề về về về quy hoạch anh sẽ thấy trời đất ơi em đi máy bay tôi nhất xuống thấy thành phố hồ chí minh chỗ nào cũng nhà không nhìn thấy chán luôn em chỗ nào cũng nhà không không thấy một cái bóng cây nữa cái này tụi em thử đi tụi em cứ ngồi trên máy bay mà đáp xuống đừng có ngủ cứ nhìn thành phố của người ta cây xanh rồi này nọ nó ngon lành nó có cây có sông có hồ nó cân bằng được sinh thái còn thành phố hồ chí minh mình bảo đảm nhìn xuống toàn nhà không buổi tối nhìn xuống đỏ lòm luôn mà nhà thì nó lởm chà lởm chởm nó cao thấp từ lưa học me luôn kế bên biệt thự có cái nhà xưởng kế bên nhà xưởng có nhà phố nó rất là lơm ca lơm cơm và nó rất là lọt tròn nó nên cái trong cái video này nó sẽ có hai vấn đề tại sao anh Duy Nguyễn không có mua cái nhà kế bên tại lúc đó là ví dụ như người ta người ta liên hệ anh thì cái giá là sao thì anh nghĩ được thì có thể ẩm luôn còn người ta không liên hệ anh đó thì thôi ta phải làm việc của anh chứ anh là thứ nhất anh không phải là dân buôn làm xã đúng không buôn bất động sản thì mới cần đè thằng này đạp thằng kia ép giá nó để cho nó bán rẻ cho mình xong rồi để mình dụ thằng kia mình bán mắc cho nó để mình làm giàu cho bản thân không phải anh duy không phải là như vậy anh duy á là mua đất xây phòng gym mục đích của duy chỉ có vậy thôi anh chỉ mua đất xây phòng gym thôi mà làm khỉ khô gì nữa cho mệt lắm ngạo nghễ kiêu hùng nên trong cái mùa dịch này nè bất động sản nó chết như ngoé anh Nhi có chết không nope. chết xong rồi đây ba chỉ có phun máu thôi nên lâu quá không làm clip bất động sản tại vì á bất động sản dạo này á, nó có những cái thăng trầm của cuộc sống ấy. <laughs> cũng có những cha của những dự án lớn lên chém gió những câu đỡ không nổi luôn á nên thôi thấy cũng tình hình cũng hơi căng căng ờ, nên cũng ờ, ờ, hạn chế làm clip lại nhưng mà hôm nay qua câu chuyện của anh câu chuyện của anh đó, thì anh mới chia sẻ những vấn đề về cái bức tranh có những cái gam màu tối và sáng của cái nền kinh tế Việt Nam cũng như là thị trường bất động sản cũng như là cách xây dựng nhà cửa nó ở ở Sài Gòn này nó phải vậy đúng không thì anh không mua cái quán không dịch lộn thì nhìn vô bức hình anh mới là hộ cận nghèo chứ còn anh mua rồi hết hộ cận nghèo rồi em nhìn cái hình đó kế bên là những tòa nhà cao có cái tòa nhà thấp ở giữa nhưng mà chủ tòa nhà thấp không có nghèo đâu nha cái chủ tòa nhà thấp đó sở hữu miếng đất đó đâu không nghèo đâu đất đó bật bí với em giờ phải trăm ba trăm tư gì mét rồi đó cái thời anh mua là trăm hai giờ chắc lên chút đỉnh trăm ba trăm tư gì thì mới tính người ta cầm một lượng tiền bao nhiêu trong tay nhưng mà quan trọng ta có bán hay không bán mà ta có bán được hay không được nữa không giá trị nó là như vậy và ở sài gòn á rất là nhiều cái vị trí nó giống như vậy chứ không phải chỉ có chỗ anh nó nhiều lắm mấy em ơi nó muôn hình dạng trạng luôn tại vì sài gòn quy hoạch tự do quy hoạch tự do là cái gì ừ, tức là chỗ nào cũng có cái nào hết á karaoke chỗ nào cũng có đúng không massage chỗ nào cũng có chứ nó không có tập trung khu nó không có nhà cửa nó không có rõ ràng đàng hoàng sau này thì những cái chỗ mới nó quy hoạch lại thì nhìn nó đẹp hơn nó giống như chỗ của mấy anh con mấy anh đào nó ở ủa lộn mấy con gì mấy con gì mấy mấy con gì mà nó khoe nó nó nó, nó xài váy ngàn ừ, tỷ rồi, rồi, rồi, trang sức trang phục gì mấy trăm triệu mấy con đó là mấy con gì mấy em nó nó ở trong những khu biệt thự đó đó thì đó là khu mới khu mới thì nó phân lô đất như miếng miếng nào nó như nhau và cho xây biệt thự không không cho xây cái khác còn đất ở dân cư hiện hữu ở Việt Nam là ở, ở Sài Gòn là những cái con đường nó đã có từ lâu rồi nhà thì nó thồi ra nó thục vô đủ các kiểu hết nó cái lùng cái cao cái thấp cái thấp cái xe trước cái xe sau điều chỉnh giấy phép điều chỉnh quy hoạch tà le học me thì nó mới đâm ra cái hiện trạng gọi là nhếch nhát. nhà thì mẹ nhà tôi đẹp thôi chứ giờ kêu nguyên khu phố tôi đẹp thua đúng không em thua không làm được cái chuyện đó là chuyện trọng lớn rồi chị mình nó làm cái nhà mình đẹp thôi thì à, tóm lại anh không mua cái quán dịch lộn là có nguyên nhân chủ quan và khách quan nha em chủ quan là khách quan khách quan là người ta có bán hay không bán đó. người ta có kiếm anh không kiếm anh đó. Nó thì cái đó là khách quan còn chủ quan là thứ nhất là có thể là là ừ, anh không có tiền thì sao ừ, hoặc là như anh phân tích là giờ muốn trả này làm gì yes. đúng không nhưng mà ví dụ như cái vị trí nhà kế bên của anh 8 mét mà giờ nó 4 mét nó quá đẹp lúc đó thì anh sẽ tiền anh sẽ suy nghĩ chứ đúng không lúc đó thì anh sẽ đưa ra bài toán khác anh sẽ điều với cả hai hai người luôn thằng bán luôn bây giờ tao sẽ mua cái miếng 8 mét của mày với điều kiện bây giờ mày kiếm được 4 mét kia nó bán luôn theo nguyên tắc thằng đó giá sáu phần trăm của mày chơi để chơi gì muốn gì nữa Đúng không? Theo nguyên tắc thằng đó giá 60% của mày đúng giá thị trường rồi bớt cãi Được thì mua, không được thì phán Anh làm ăn anh giải quyết ngay từ cái đoạn anh mua Chứ không anh anh không có giải quyết từ cái đoạn thôi tự giờ mua trước này xong rồi đó tìm mua này Đâu làm gì được ba Đâu mà tự nhiên mua này đã đời nó có mấy thằng nó gài nó thôi anh cứ mua trước của em đi Thằng này nó bán chắc rồi tại sao này nó không bán cho ai hết Mày mày nói thôi mày là phải là nó đó, giờ tao mua miếng 8 mét của mày xong rồi tao mua miếng 4 mét của nó nó không bán miếng 4 mét rồi tao nào tao ăn miếng 8 mét của mày cho chết hả mày đúng không trong đầu mình đinh nên là à, mình mua được hai miếng ghép lại 12 nhưng mà giờ thằng kia nó biết nó biết cái thế mà nó cần nè bây giờ ông đã có 8 mét rồi chắc chắn là ông phải cần tôi ông cần tôi bây giờ là không sáu trăm nữa mà là tám phần trăm có mua hay không lúc đó nó dở đi nó nó, nó dở ông dở thằng dở bà dở cô lên cho mà ngồi đúng không nên không làm được lúc đó đó nếu mà mua được á, thì theo nguyên tắc của anh đàm phán biết vậy là anh biết chơi rồi mấy em bình thường đất vậy giờ ví dụ như miếng, miếng, hai miếng kia 10 tỷ tôi mua miếng ông 6 tỷ rồi nội gì nữa đó là đâu ép bên nào đâu phe phe công bằng rồi đúng không bây giờ cái thế ông cũng vậy thôi tôi mua miếng này mốt tôi không mua miếng nhỏ của ông ông cũng khỏi bán miếng nhỏ luôn chứ ông ngồi đó ông, ông cành cao cành thấp ông 6 mét thì tôi còn sợ ông chứ 4 mét thì sau này khó bán lắm nhà 4 mét là hầu như lạc hậu rồi thời thế thế thời mà mình làm bất động sản hay mình kinh doanh gì đó mình phải có tầm nhìn ít nhất là 10 năm chứ không phải làm nhìn cái trước mắt em hiểu không 4 mét không làm được gì đâu nên ông hiểu đi giờ thông bán tôi đi bán 6 tỷ tôi kê, kê miếng kia là hai miếng 10 tỷ hai ông 16 tỷ làm hợp đồng một ngày bán một ngày công chứng một ngày luôn rồi ràng một đồng ba bên một trong hai ông trở quẻ đền tiền cho tôi chơi là vậy đó hợp đồng ba bên luôn chứ không phải chơi hai cái hợp đồng nha nó chỉ hợp đồng làm cho nó rõ ràng ví dụ ông hợp đồng với thằng thằng thằng 10 tỷ xong hợp đồng với thằng 4 tỷ vậy thì cái thằng 10 tỷ nó bị gãy thằng 4 tỷ nó không nó nó nó, nó, nó không sao hoặc ngược lại thì tôi chết ngắt đúng không không là hợp đồng bao bên gồm thứ nhất bên a gồm ông này bên b gồm ông này bên c ông này bên c mua của ông a ông b trong trường hợp ông ba ông ba ông b có trục trặc và tranh chấp đất trả tiền cho tôi đó mọi chuyện không tôi lừa được gặp ở tòa án nó phải vậy mới được mấy em đất cát mà ai biết được tự nhiên mẹ đang bán giữa chừng xong rồi cái vợ bé vợ lớn gì đâu đâu cả lộn nó nói em bán chia tiền tôi giờ tôi không cho bán nữa thôi xong rồi tao ngồi giữa tao chết ngắt à cái cú đoàn làm trường cũng dính đó đó nguy hiểm lắm bởi vậy đó mua đất cát nói rồi gia đình đang có mấy người hộ khẩu nhiều đưa ra đây coi coi bây giờ mặc dù con cháu ông có quyền đúng không nhưng mà cho tôi nhận mặt nó đây giờ ok giờ giờ giờ giờ anh mua đất của ba em em có đồng ý bán không em có đồng ý bán không rồi hai em đồng ý bán đúng không ít ra được có được cái cam kết miệng cái đã yes. nó đỡ rủi ro hơn em đúng không rồi xong rồi nhưng mà ví dụ như giờ em nói là nó là con nó không có quyền đúng không cái đó là em nói thôi nó lôi em ra tòa kìa chỉ cần nó kiện thôi cóc còn biết đúng hay sai gì cả giao dịch tạm ngưng mà trong khi á ủa anh tiền hay anh trả rồi mà <laughs> mà tự nhiên giao dịch tạm ngưng chơi về sau thân ba đúng không vậy thì em nói nó sẽ kiện theo kiểu nào anh chỉ cách cho nó kiện luôn muốn biết không xe like video đi bữa sau chỉ cho cách phá mồi để pháp vụ này nữa nè trời đất ơi mua đất hai, hai, hai vợ chồng đứng tên ký xong rồi nó nó vẫn kiện như thường vậy mới ghê chứ rồi xong anh chỉ cho mấy chiêu việt kiều mà lừa mua đất luôn phá việt kiều mà nó lừa luôn hả tin không kể như sơ sơ thôi thằng việt kiều kia về à, cua nhỏ gái miền tây mà nhỏ gái miền tây cũng khôn rồi cũng thuộc dạng bạo đâu phải dạng dừa bạn nhỏ này còn còn zin nói thẳng luôn nói đời em á giờ em gãi cho người đáng giá bây giờ zin nè miếng đất đi đất nhiều tỷ hai thằng kia thôi chơi luôn mày ghê chưa mua miếng đất cho nhỏ đứng tên luôn đúng không nhưng mà sau khi đó gọi là phập phọt bấy bá rồi đó thằng này trở quẻ đòi được miếng đất luôn ghê chưa ghê không đòi được miếng đất luôn